Tổng quan vận trình năm 2020 của tuổi Sửu. Vận trình của con giáp này sẽ có khá nhiều thay đổi. Thái Tuế Tý và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Nếu hợp tác làm ăn thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là với những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Bản mệnh cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với những hành động và lời nói của mình, Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xỉm. Thứ tài vượng thích hợp cho các kế hoạch liên quan đến thủy lợi hay ẩm thực. Tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa tài lộc tự tìm đến với tuổi sửu, chứ con giáp này cũng chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Trong năm phạm tam tai, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, đồng thời làm việc do dự thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh, nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình. Nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mà mình mong muốn. Bản mệnh dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Bản mệnh nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống – làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo niềm vui và cảm hứng cho mình. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của Tử Sửu Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo. Thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Con giáp này cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định. Hợp tác để làm ăn sẽ thúc đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình bản mệnh dễ dàng tìm được đối tác tin cậy, hợp tác trong thời gian dài. Tuy nhiên, người tuổi Sửu cũng có tín hiệu rõ rệt về việc thăng quan tiến chức. Nếu con giáp này muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá khó, trừ khi có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi Sửu Tài lộc tìm đến tận nơi, tuổi sửu lâm nhi hợp, trong năm vượng, tài vượng lộc mà thứ tài chỉ lối dẫn đường, thì con giáp này nên tập trung vào các dự án đầu tư sẽ có lợi hơn. Ngoài ra, tài lộc có thể là tiền phi pháp, hoạch tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình thì sẽ dễ dàng mất mát. Bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu, cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Nếu tiền bạc dư dôi nên dành để đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy hải sản, ẩm thực, đồ uống. Sở dĩ nói như vậy là bởi trong năm thủy khí phượng, những người làm việc có liên quan tới nước sẽ dễ thu được tiền về tay. Tuy nhiên không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về. Người tuổi sửu cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm ra địa điểm thuận lợi, giao thông dễ dàng, có lưu lượng người qua lại đông đúc. Như thế mới dễ dàng thu hút được lượng lớn khách tiếp cận một cách tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ mà chờ đợi. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi Sửu, phương diện tình cảm của con giáp này không có nhiều đào hoa cho lắm, song nam giới tuổi sửu sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Bản mệnh có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò gặp gỡ bạn bè là do đối phương tự chủ động tiếp cận giao lưu trò chuyện. Song con giáp này hãy thử cho bản thân mình cũng như đối phương một cơ hội tìm hiểu nhau. Tuy nhiên với nam mệnh đã kết hôn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải giữ khoảng cách rõ ràng cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý kiến cho nhiều đối phương hiểu lầm – tự mình phá hoại mối quan hệ hạnh phúc đang có. Đối với nữ mệnh tuổi Sửu, tuy có cơ hội được tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, con giáp này nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới chuyện yêu đương. Những cô gái tuổi này cần nhớ đừng quá mức chủ động và cá tính. Hãy dành cho người đó cơ hội được thể hiện mình, thể hiện thái độ vật tiền xanh – nhưng cũng cần một chút bí ẩn thu hút để khiến cho đối phương có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên con giáp này cũng đừng quá bị động, chỉ chờ đợi người khác ngỏ ý. Tình cảm đến từ hai phía, nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì sợ rằng quãng đường đi đến trái tim nhau sẽ ngày càng xa, hai người như hai đường thẳng song song không có điểm giao. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi Sửu Tình hình sức khỏe của con giáp này có phần đáng ngại. Trong năm thái tuế, con giáp này khí huyết hao tổn, sức lực suy giảm, dễ bị bệnh tật tấn công. Chính vì thế cần phải nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng việc ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có những phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra năm 2020 thủy khí vượng, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình. Hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi ngắt quãng trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn. Người tuổi sửu cần phải sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Bản mệnh hãy dành thời gian dành để tâm sự, chia sẻ với người thân – vừa tăng sự gắn kết và tăng tình cảm gia đình, vừa giải tỏa căng thẳng áp lực cho chính mình. 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi Tử vi tuổi kỷ sửu sinh năm 1949 năm 2020 Tuổi kỷ sửu đã bước sang tuổi 71, người già khó tránh khỏi bệnh tật. Năm canh tí này sẽ là một năm sức khỏe bản mệnh sa sút khá nhiều, đau ốm liên miên. Bản mệnh nên tránh hoạt động ngoài trời quá lâu, tránh việc cảm nắng, cảm lạnh, đau đầu. Không nên vận động quá sức hay trong thời gian dài, nên luyện tập vừa đủ, phù hợp với sức khỏe của bản thân. Bản mệnh hãy vui sống, đừng lo chuyện bao đồng, bởi chỉ cần xử lý không khéo là sẽ vướng phải mọi chuyện rắc rối, tai ương. Ngoài ra, người tuổi Sửu cần phải kiểm soát tốt cảm xúc, tránh nảy sinh xung đột, tránh cãi vã với người khác, giảm bớt số lần ra ngoài, du ngoạn, đề phòng các bệnh tật bất ngờ phát sinh. Về phương diện tài chính, con giáp này không cần phải lo lắng Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe và vui vầy bên con cháu. Cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ tiểu nhân. Tử Vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 năm 2020. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu đang thăng tiến khá tốt, quý nhân nâng đỡ, bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu mong muốn, nắm bắt được những cơ hội hiếm có. Đường công danh thuận lợi nên khả năng tăng lương, tăng chức vào thời điểm cuối năm là rất lớn. Có điều người này nên cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn. Đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời ăn tiếng nói đến hành động đều có thể gây tác động lớn, thậm chí vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Tuổi tân sửu nên biết chọn bạn mà chơi, cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc, Bản mệnh nên tận tâm tận lực với công việc của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất. Người làm ăn kinh doanh có thể thử mở rộng quy mô doanh nghiệp ở mức độ hợp lý, cũng có thể thử chuyển hướng kinh doanh thêm lĩnh vực mới. Về phương diện sức khỏe, con giáp này có thể tạm yên tâm là sẽ không mắc phải bệnh tật gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên người tuổi sửu, tuy nhiên người tuổi tân sửu có thể gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nhất là những bệnh về gan thận hay đường hô hấp. Hãy chú ý giữ chế độ sinh hoạt điều độ, ăn uống thanh đạm, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, năm 2020. Vận trình tài lộc đầu năm khá tốt, tuy nhiên, thứ tài lúc này vẫn chưa thể hiện rõ, nên khuyên bản mệnh đừng vội tiến hành những kế hoạch đầu tư có quy mô lớn, cũng đừng đổ tiền, đầu cơ mạo hiểm để tránh tài lộc một đi không trở lại. Chính tài vượng có làm mới có ăn, chứ không thể mong chờ vào sự may mắn. Sự nghiệp tuổi quý sửu gặp nhiều khó khăn trở ngại, dễ bị khách hàng gây khó dễ, khiển trách hoặc tố cáo. Hiệu suất làm việc không cao, bản mệnh còn có thể nảy sinh xung đột trực tiếp với cấp trên, khiến cho cơ hội phát triển năng lực không nhiều. Trong các mối quan hệ với đồng nghiệp, con giáp này xử lý chưa khéo léo, dễ vì thế mà sinh họa khẩu thiệt thị phi. Các mối quan hệ xã giao kém hài hòa dẫn đến công việc khó tiến triển, không được suôn sẻ như ý muốn. Từ giữa năm vận trình bắt đầu dần ổn định trở lại do được quý nhân hết lòng giúp đỡ. Công sức vất vả bỏ ra suốt thời gian trước cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trồng cây cũng tới ngày ăn quả ngọt, thu nhập gia tăng. Tuy nhiên, mệnh chủ nên lưu ý kiểm soát chuyện mua sắm, đừng có nhiều tiền trong tay mà hoang phí quá đà. Thời gian này nên lưu ý hơn trong chuyện kết bạn, tránh làm thân nhầm kẻ tiểu nhân. Vận trình cuối năm sẽ dần hưng vượng, không có nhiều điều trong gai trở ngại hơn nữa. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, năm 2020. Con giáp này sẽ đón những bước chuyển biến mới mẻ trên con đường sự nghiệp của mình. Có thể sẽ có cơ hội làm việc khá tốt, cũng có thể nhận được sự ủng hộ và ưu ái của cấp trên. Chỉ cần tích cực chủ động giành lấy cơ hội về cho mình thì có thể phát triển toàn diện mọi tiềm năng sẵn có, nâng cao hiệu quả làm việc, đạt được nhiều thành quả tốt hơn. Người tuổi Ất Sửu sẽ có những cách giải quyết mang tính đột phá, với những vấn đề còn đang tồn động. Về cuối năm, bản mệnh chắc chắn sẽ có cơ hội để tăng lương hoặc thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ. Dù đảm nhận vị trí nào, mức quan trọng ra sao, thì con giáp này cũng đều phải chịu khá nhiều áp lực trong công việc. Có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, đồng thời tăng thêm vốn kiến thức cho mình để tự giải tỏa áp lực. Về phương diện tình cảm trong năm 2020 sẽ được bạn bè giới thiệu cho đối tượng yêu đương, Người này điều kiện không tồi, song đôi bên chưa hiểu nhiều về nhau, nên cần dành nhiều thời gian để xây dựng tình cảm, đừng quá nóng vội mà đẩy nhanh tiến độ, đốt cháy giai đoạn. Người đã yên bề ra thất trong năm canh tí này cũng sẽ phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía, dễ bị người ngoài tác động dẫn đến nhiều hiểu lầm, nghi kỵ hay mâu thuẫn với người bạn đời của mình, tình cảm vợ chồng có phần phai nhạt và xa cách hơn. Tử Vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 năm 2020. Tuổi đinh sửu 1997 trong năm 2020 này sắp kết thúc quãng đời sinh viên và chuẩn bị bước chân vào trường đời. Bản mệnh còn trẻ, vốn sống không nhiều, có thể sẽ cảm thấy hoang mang mơ hồ trong vấn đề sinh tồn. Chưa biết làm thế nào để chọn được công việc phù hợp với mình, con giáp này có thể xin ý kiến của gia đình, người thân hay thầy cô, bạn bè. Hãy dùng lý trí để định hướng mục tiêu cho mình, đừng quyết định mọi thứ một cách cảm tính quá mức. Khi đi làm, cần học cách xã giao, giữ các mối quan hệ làm việc được hài hòa. Bản thân con giáp này chưa có nhiều kinh nghiệm nên càng cần phải cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác. Nếu có vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh giành được cảm tình của mọi người và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Hãy dùng thời gian rảnh để đọc thêm sách báo, thu thập thêm kiến thức và kinh nghiệm để tăng vốn hiểu biết và nâng cao năng lực cho mình. Thấy việc khó đừng vội nản lòng mà hãy chủ động tìm cách giải quyết. Năm nay vận trình tình cảm không được tốt lắm. Tuổi đinh sửu đừng mất thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một mối quan hệ mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Tử vi tuổi kỳ sửu sinh năm 2009, năm 2020 Sang năm canh tí 2020, tuổi kỳ sửu sẽ bước vào thời kỳ thay đổi tâm sinh lý khá lớn, khả năng tập trung kém, khó tiếp thu các kiến thức mới, dễ bị phân tâm khi nghe giảng, nhưng lại dễ xa đà vào các thú vui ngoài giờ như chơi điện tử, hoạt động ngoại khóa. Thời gian chơi nhiều hơn thời gian học, bài vở trên lớp không hoàn thành đầy đủ, dần hình thành tâm lý chán nản, ghét học. Nếu bậc cha mẹ không chú ý và quan tâm sát sao, có thể dẫn đến tình trạng trốn học, bỏ tiết. Thành tích học tập của tuổi kỷ sửu trong năm vì thế khó lòng mà được như ý muốn, kết quả đạt được dần tụt lùi. Phụ huynh nên dành thêm chút thời gian quan tâm đến con cái mỗi ngày, cần nói chuyện, tâm sự, chia sẻ và định hướng cho trẻ có thêm nhiều niềm vui trong học tập, giảm bớt tần suất tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Cũng nên nhờ cậy giáo viên lưu ý đến tinh thần của con trên trường lớp. Cha mẹ cũng cần phải đảm bảo việc ăn uống đầy đủ chất, sinh hoạt điều độ theo quy luật phù hợp – con giáp này nên ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, hạn chế thức khuya để đảm bảo sức khỏe, tinh thần thì việc học tập sẽ tốt hơn. 3. Tử vi tuổi Sửu năm 2020 chi tiết từng tháng. Tử vi tuổi Sửu tháng 1 âm lịch năm 2020, vận trình tốt xấu đan xen, hung cát lẫn lộn, có được mà cũng có mất, thăng trầm bất định. Về phương diện công danh sự nghiệp, con giáp này nên quyết đoán, dứt khoát giải quyết mọi khó khăn trở ngại, vượt lên những thách thức để đạt được mục tiêu mình mong muốn. Điều người tuổi Sửu cần cải thiện là phải tích cực tiếp xúc, trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp, chứ đừng cả ngày im lặng. Có khi không ai chú ý đến sự tồn tại của bản mệnh. Vận trình tài lộc tháng 1 âm lịch của tuổi Sửu khá tốt, nhưng phải nhớ kỹ đừng có tham lam quá mức, nhất là với những người theo lĩnh vực kinh doanh, đầu tư xin lời. Đừng dễ dàng tin lời người khác một cách mù quáng, không tìm hiểu kỹ càng mà cuối cùng mất cả chì lẫn trai, tiền bạc hao hụt nhanh chóng. Tử vi tuổi sửu tháng 2 âm lịch năm 2020 Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không xuất hiện những biến động quá lớn, mọi chuyện vẫn đang dịch chuyển theo hướng tích cực, dù tốc độ không quá nhanh. Người độc thân trong tháng này nhân duyên khác giới cực vượng, bản mệnh có thể sẽ được đối phương chủ động làm quen bởi sức hấp dẫn lan tỏa từ chính con người của mình. Những nơi công cộng như quán cà phê, hiệu sách, công viên – sẽ là địa điểm phù hợp để tuổi Sửu bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy chủ động tỏ thái độ tích cực, nếu con giáp này dũng cảm hơn thì hãy thử tiến trước một bước, cho đối phương thấy mình có những cảm xúc đặc biệt và mong muốn mối quan hệ sẽ tiến xa hơn. Ngoài ra, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này cũng khá lý tưởng. Với những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì việc học hành càng tiến triển tương đối tốt. Tương lai tươi sáng đang chờ đón người tuổi sửu ở phía trước hãy lưu ý đến các kỳ thi giữa kỳ để đạt được kết quả tốt như mong đợi. Tử vi tuổi Sửu tháng 3 âm lịch năm 2020, con giáp này sẽ phải đối mặt với những xa sút trong vận trình sự nghiệp. Đường tình duyên cũng không ngừng đón nhận những tin chẳng lành. Về phương diện công việc, dễ gặp phải tiểu nhân, những kẻ xấu bụng đang có âm mưu làm hại bản mệnh, cố tình dựng chuyện để chỉ trích, phê phán. Trong tình huống này, người tuổi Sửu cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm và hành động bốc đồng, tránh làm hủy hoại hình ảnh mà bản thân gây dựng bấy lâu nay. Chuyện tình cảm trải qua rất nhiều khó khăn, trở ngại. Khi mà thử thách cứ liên tiếp đến, con giáp này có thể phải đối mặt với những vấn đề như có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ, hay bị cha mẹ đôi bên phản đối can ngăn, thậm chí là bị dụ dỗ bởi quyền lực và địa vị mà phản bội. Nếu không kiên định lập trường, giữ vững tư tưởng mà sống vì tình yêu thì rất dễ có thể đã lung lạc, nản lòng trước thực tại. Một số bạn thiếu tự tin và không đủ năng lực thì lựa chọn cách trốn tránh hoặc bỏ rơi nửa kia của mình. Tử vi tuổi Sửu tháng 4 âm lịch năm 2020. Vận trình sự nghiệp và tài lộc thì đều có những bước chuyển biến khả quan, song tình hình sức khỏe thì lại có phần giảm sút. Trong công việc, đây là thời điểm mà con giáp này sẽ có khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội thật nhanh, thật chắc, có thể mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận. Bản mệnh trong năm nếu muốn khởi nghiệp hay kinh doanh thì cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đối tác, hợp tác làm ăn. Hãy học cách phân tích con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra những phán đoán chính xác về phẩm về nhân phẩm của đối thủ cạnh tranh, tránh việc lơ là và để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm. Về phương diện sức khỏe thì bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể sẽ phát tác ra rất nhiều trong tháng này. Người tuổi Sửu nên chú ý những dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất để kịp thời chữa trị trước khi bệnh tình trở nặng. Tử vi tuổi Sửu tháng 5 âm lịch năm 2020. Con giáp này đón nhận nhiều tin vui về tình cảm, song đỏ tình đen bạc có thể bị hao hụt không ít tiền của, còn có thể lâm vào tình trạng túng thiếu, nợ nần nữa. Nếu người tuổi Sửu đã có gia đình thì vận trình tình cảm bình ổn, vợ chồng hòa hợp với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh và người ấy luôn nói chuyện, giải bày tâm sự với nhau, từ đó có sự thấu hiểu dù chỉ nhìn qua ánh mắt mà thôi. Đôi bên còn hỗ trợ và nâng đỡ nhiều cho công việc của nhau cũng như trong cuộc sống. Các khoản chi tiêu trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt Tất cả những vấn đề đó đều tiêu tốn một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho người tuổi sửu rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Hãy học cho mình một cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho những tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không có kế hoạch hay ngẫu hứng không suy nghĩ, nếu không bản mệnh hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi tuổi Sửu tháng 6 âm lịch năm 2020 Tình hình sức khỏe của bản mệnh đã có những chuyển biến khá tích cực, đồng thời vận trình sự nghiệp cũng ngày càng tăng tiến. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tháng 6 âm dễ được quỹ nhân tương trợ, cho dù gặp khó khăn thử thách lớn cỡ nào thì cũng vẫn có thể vượt qua nhờ được quý nhân chỉ điểm cho tìm thấy lối ra một cách kiệu kỳ, khiến cho đồng nghiệp của con giáp này không khỏi ngạc nhiên. Song bản mệnh cần đặc biệt lưu ý, làm gì cũng cần phải thực tế, sống phải biết khiêm nhường, biết người, biết ta, Đừng vì chút thành công mình mới đạt được mà đã kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác nhé. Tử vi tuổi Sửu tháng 7 âm lịch năm 2020. Con giáp này vẫn giữ vững được phong độ tốt trong công việc, song lo được cho sự nghiệp thì lại không quản được tình yêu, vận trình tình yêu xuống dốc trầm trọng. Bản mệnh căng thẳng mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn, dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh nhưng vẫn không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở nữa. Đường tình duyên thời gian này của tuổi sửu khá kém sắc, hơn thế nữa, khi kinh thần cảnh giác cao độ, có sự xuất hiện của người thứ ba thì con giáp này cần phải dành thêm nhiều thời gian, gửi gắm tình cảm nồng nhiệt hơn nữa. Tử vi tuổi sửu tháng 8 âm lịch năm 2020 chẳng có tâm trạng vui vẻ gì mấy. Khi mà cả sự nghiệp, cả tình cảm đều không được như ý, nhất là nam mệnh càng phải chịu sức ép lớn hơn. Về phương diện công danh sự nghiệp, hiệu quả làm việc của con giáp này không cao, do gặp phải nhiều trở ngại, có thể là bị tiểu nhân phá hoại, cấp trên không ủng hộ, còn đối tác thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ. Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. Cuối tháng này bản mệnh có thể sẽ bị khiển trách, thậm chí bị phạt cắt lương thưởng. Trong trường hợp này, người tuổi sửu nên cố gắng giữ bình tĩnh và thư giãn nhất có thể, bởi nóng vội chỉ khiến bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm mà thôi. Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy giữ vững quan điểm của mình, chỉ nhìn vào mục tiêu mà tiếp tục tiến bước về phía trước. Người còn độc thân cảm thấy tổn thương khi dốc lòng theo đuổi và bày tỏ tình yêu nhưng lại bị từ chối. Có những lúc cuộc sống đã không suôn sẻ lại còn kém may mắn. Nhưng có thể đó là dấu hiệu cho thấy đối phương không hợp với con giáp này. Hãy học cách buông tay để đón nhận hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Tử vi tuổi Sửu tháng 9 âm lịch năm 2020 tài vận và sức khỏe đều có những chuyển biến tích cực. Về công việc, vẫn còn một số vấn đề khó khăn nữa, nhưng con giáp này hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa, có điều cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Vận trình tài lộc thời điểm này cực kỳ lý tưởng, những con giáp có đam mê kinh doanh thì giờ là lúc trồng cây tới ngày hái quả. Bản mệnh sẽ thu được nguồn lợi khổng lồ, doanh thu đáng nể cũng mang về cho con giáp này một tháng tài lộc dồi dào. Về phương diện sức khỏe, Tuy không có vấn đề gì đáng lo lắng, nhưng vẫn cần phải ăn uống có khoa học, lành mạnh, đặc biệt là những con giáp tuổi sửu vốn có bệnh dạ dày. Đừng chỉ vì sở thích mà ăn đồ cay nóng hay có tính kích thích axit dạ dày như rượu bia. Tử vi tuổi sửu tháng 10 âm lịch năm 2020 Hầu như không có gì phải lo lắng trong cuộc sống của con giáp này, vận trình tài lộc và tình duyên đều khá tốt, nhất là nữ mệnh tuổi sửu vận đào hoa cực vượng – Thời gian này tuổi Sửu sẽ có một khoản tiền lớn bất ngờ tới từ việc trúng thưởng, trúng sổ số, đền bù nhà cửa hay chơi cổ phiếu, thậm chí là được bạn bè hỗ trợ, người thân tiếp ứng. Cuộc sống nhờ thế mà thoải mái hơn hẳn, điều kiện vật chất được nâng cao rõ rệt. Nếu rảnh rỗi hãy lên kế hoạch hẹn hò với bạn bè ở nhà hàng, quán cà phê thì sẽ có thể mở rộng được thêm nhiều mối quan hệ mới. Nhất là nữ mệnh tuổi sửu rất có sức hút, được nhiều người khác phái ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ tình cảm. Tử vi tuổi Sửu tháng 11 âm lịch năm 2020 Một tháng của sự bình ổn, dễ chịu đối với con giáp này, vận trình sự nghiệp không có nhiều điểm nổi bật, nhưng may là không phải chịu sự quấy phá của tiểu nhân hay khó khăn trong quá trình làm việc. Nếu có gì không hiểu hay còn thắc mắc, đừng ngại ngùng mà hãy chủ động xin chữ trợ giúp hay lời khuyên từ đồng nghiệp, những người đi trước để tránh mắc phải sai lầm không đáng có. Bản mệnh có thể sẽ được phân công làm việc ở vị trí mới, cần học hỏi thêm nhiều điều. Với khả năng ứng biến linh hoạt của mình, người tuổi Sửu sẽ làm chủ được tình huống. Song cần nhớ giữ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đừng cứng nhắc quá mức mà ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ công việc. Tử vi tuổi Sửu tháng 12 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp và tình duyên đều có những bước đột phá khá lớn theo chiều hướng tích cực – Đặc biệt là càng về cuối tháng thì càng đón nhận nhiều tin vui. Con giáp này sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao của mình trước thời hạn cho phép, khiến cho cấp trên cũng phải bất ngờ với những biểu hiện xuất sắc của bản thân, nhất là những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, bất động sản sẽ thấy doanh thu tăng bất ngờ, mức thưởng cũng tăng gấp mấy lần so với bình thường, tháng cuối năm tiền bạc vô cùng dồi dào. Nếu còn độc thân thì sẽ có người yêu sớm thôi, con đường tìm kiếm một nửa tâm đầu ý hợp với mình